Và vâng, xin chào tất cả anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với kênh của bảng soi cầu sóc đĩa Thì ngày hôm nay bảng soi cầu sóc đĩa sẽ tiếp tục đến với anh em một cái ờ, X2 vốn cho người anh em này nhé Cái số vốn là 22 triệu 300 nhưng mà thiếu một đồng <coughs> Khá là mệt anh em ạ Đêm thức hôm nhiều Ok Bắt đầu vào luôn thôi anh em ạ à, ok chặn tài anh em nhé Đây ăn chẵn rồi anh em này chậm rồi anh em nhé Ok lẻ xỉu anh em chậm tài sau đó lại lẻ xỉu ok à, về lẻ tài rồi à, tiếp tục ok anh em nhé chắn xỉu nhé là chặn tài anh em cái này thì lại hòa tiếp tục áp dụng cái này thì anh em không được tiếc tứ rồi chắc chắn bởi vì à, nó là tính à, xác suất cho anh em lẻ tài anh em ạ ok ăn phun tay lẻ tài này nhá anh em nhá vẫn lẻ tài anh em ạ tục hệ thống uh, bảng soi cầu này nó, nó bẻ cầu nhá đang cầu một một chẵn lẻ nó sẽ tiếp tục nó bẻ sang là lẻ tài ok ăn full tiếp một tay nữa lẻ tài anh em nhé đang uh, cầu 11 nhưng mà bảng tiếp tục bẻ lẻ tài và tiếp tục ăn lẻ tài anh em nhé Ok thì uh, mình cũng đã hoàn thành xong cái x2 số vốn cho người anh em này <clears throat> ờ, mình sẽ ờ, tiếp một tay nữa ăn uh, sấp đôi đấy nếu mà ăn ờ, bốn uh, trắng thì rất là đẹp luôn mà chỉ cần ăn sấp đôi này thôi liệu có về sấp đôi không ok tay này lại gãy ngược full lại rồi anh em ạ gãy ngược lại full nhé mỗi lần thì uh, tối đa là mình chỉ, chỉ có thể x2 được số 4 thôi ok không sao tiếc là vào ờ, ngay một phát gọi là gãy uh, sấp một nồi cố gắng uh, vượt cái uh, mục tiêu mà bảo soi cầu nó đưa ra cho mình nhưng mà không thành công anh em nhé Đấy, anh em cũng thấy là rất là khó khăn ok này lại hòa rồi anh em ạ đúng là cố quá thì quá cố bây giờ lại làm lại hơi là khó khăn Vâng, bẻ à, lẻ xỉu anh em, bẻ lẻ xỉu nhá. Đang à, một giây bệt tài. Ok. Ăn lại lẻ xỉu nha anh em nhá. Phun lại một tay lẻ xỉu nhá. Ok, hoàn thành uh, xong cái mục tiêu. Uh, không nghịch ngu nữa anh em nhé có nghĩa là cái áp dụng cái này thì ờ, nó cũng chỉ đạt được tối đa lợi x2 số vốn cho anh em thôi đấy thì mình cũng ờ, đã cố gắng ờ, hoàn thành xong cái x2 cái số vốn cho người anh em này nếu mà tiếp tục cố quá thì lại là quá cố thôi đấy thì bây giờ cũng xin phép anh em là mình nghỉ khá là mệt mỏi rồi <clears throat> anh em nào đang xem video thì cố gắng like và đăng ký kênh để ủng hộ mình tiếp tục ờ, đưa những người anh em về bờ cũng như anh em nào đang muốn kiếm cơm gạo thì liên hệ ngay cho mình vào cái số điện thoại à, vào số Zalo là 0393247225 anh em nhé. Ok cảm ơn anh em đã theo dõi ờ, video. Anh em nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Ok cảm ơn anh em.